cả quý vị có mặt ở đây một món quà thật là đặc biệt có lẽ những cái bản mặt này đang hồi hộp không biết món quà ở trong đó là món quà gì chứ gì tôi đây mà còn hồi hộp chứ đừng có nói gì ai món quà đó đang nằm ở trong này xin mời quý vị hãy banh con mắt ra mà thưởng lãm đi tăng tăng tăng tăng không có gì đặc biệt đơn giản chỉ là xe nước mía thôi